Xin chào mọi người, xin chào cả nhà yêu của Tiểu mang Thầu Đến hẹn lại lên, chuyên mục gốc yêu thương lần này vẫn sẽ tiếp tục với chia sẻ của một bạn fan quốc tế, Tạ Tú Bài viết không có tiêu đề, mình cũng không dám làm ngôn tự biên Hy vọng bài tâm tình này sẽ làm các bạn vui vẻ cả ngày luôn nghe một lần nữa cảm ơn bạn Ma Hậu, tác giả Tà Tú đã tiếp sức chấp cánh cho chuyên mục này bay cao, bay xa hơn nhờ những lần truyền thư thông điệp yêu thương từ các bạn fan quốc tế. Bài chia sẻ này được dịch bởi Suteki Dane. Khi người hâm mộ thốt lên câu Thanh Nghị trẻ quá và thật trong sáng, tôi cũng đã cảm thấy như vậy. Mỗi lần tôi nhìn thấy anh ấy trên các phương tiện truyền thông, Tôi cảm thấy rằng tuổi của anh ấy dường như cố định ở tuổi 18, có thể nói là vậy. Anh ấy là điều kỳ diệu của một diễn viên ở độ tuổi này. Thanh Nghị có một trái tim trong sáng, mọi thứ hào nhoáng xung quanh có vẻ như không thể xâm nhập. Anh ấy dùng tất cả năng lượng trong trái tim mình để nhận thức, học hỏi và trưởng thành. Đây chính là nguồn gốc của trí tuệ và sức sống của anh ấy. Trong một đoạn video ngắn ngày xưa, nhìn thấy Thành Nghị nhớ lại quá khứ với vẻ mặt đầy nước mắt và xót xa, tôi không thể cầm lòng được khi nghe về những điều đó. Sau đó, tôi mới biết rằng anh ấy đã luôn lắng nghe sự hướng dẫn của những người đi trước. Đối với anh ấy, lắng nghe ý kiến và kinh nghiệm của người giỏi là cơ hội học hỏi hiếm có, sao cứ phải sợ hãi để bản thân hóa ra hạn hẹp. Từ thành nghị, tôi mạnh mẽ nhận ra rằng anh ấy yêu thích diễn xuất đam mê theo đuổi nghệ thuật và xem diễn xuất như cuộc sống của chính mình điều mà anh ấy có thể nói một cách cởi mở và không sợ hãi bây giờ thành nghị vốn đã điềm tĩnh và sống nội tâm hơn vẫn học hành rất tập trung và siêng năng có thể thấy anh ấy thường xuyên né tránh ở những góc khuất để hiện thực hóa cảm xúc vừa chăm chú đọc kịch bản vừa chăm chú ghi chép bất cứ ai đáng để anh học tập đều luôn gọi là thầy Thanh Nghị cho rằng một bộ phim là kết tinh của sự sáng tạo tập thể. Anh ấy đến phim trường sớm và về muộn. Anh ấy tiếp thu những lợi thế và kinh nghiệm của các đạo diễn khác nhau và các diễn viên đối diễn từng chút một. Thanh Nghị nói, diễn xuất là nghệ thuật của sự hối tiếc. Anh ấy thỉnh thoảng thở dài. Cảnh đó có lẽ sẽ tốt hơn nếu được diễn theo cách này. Anh ấy giống như một cao thủ cờ vây, sau mỗi ván cờ, anh ấy không bao giờ quên tái hiện lại ván cờ đó có lẽ đối với thành nghị đây cũng chính là một phần hấp dẫn của diễn xuất tôi nhớ thành nghị đã từng nói rằng ngủ là một trong những sở thích của anh ấy sau khi bận rộn anh ấy có làn da mỏng nước da hồng hào nên có lẽ giấc ngủ thường rất thoải mái mười năm dài đằng đẵng lại càng có nhiều lúc hối hận, thậm chí thất bại sau những cú ngã. Anh ấy đứng dậy, xốc quần áo chạy về phía trước. Ngày hôm sau, mặt trời lại mọc và đã là một ngày mới. Thanh Nghị thẳng thắn nói, cho dù vai diễn này có thể diễn không tốt, nhưng nếu luôn giữ vững tâm ý này, tôi tin rằng sớm muộn gì vai diễn này cũng sẽ được khán giả nhớ đến. Ngoài những lúc quay phim, Thanh Nghị vẫn luôn khám phá thế giới và học tập. Có những bức ảnh anh ấy đi du lịch, anh ấy rất thích uống trà và tập thể dục – một trong những bức ảnh về câu cá đặc biệt thu hút tôi đó là dưới ánh sáng mặt trời, một cậu bé nhìn chằm chằm vào phía trước với trạng thái bị hấp dẫn bởi cần câu. Có lẽ hình ảnh này cũng một phần miêu tả được quá trình học tập và chuyên chú trong cuộc sống thường ngày của anh ấy. Những người biết Thành Nghị sẽ chân thành ngưỡng mộ tinh thần thanh thiếu niên hiếm có ở anh ấy. Theo tôi, cái gọi là tinh thần thanh thiếu niên chính là tinh thần độc nhất của người có thể lặng lẽ tìm kiếm tri thức